rất đặc biệt. Tuy là ngày thứ sáu cuối tuần là ngày 13 tháng 9 năm 2019 tại thành phố San Jose cũng là ngày nhằm vào ngày 15 âm lịch năm kỷ hợi một ngày mà hầu như tất cả các bé thiếu nhi người Việt Nam chúng ta trên toàn thế giới đều biết đó là ngày Tết của bé thiếu nhi Dạ vâng, ngày Tết Thiếu Nhi là ngày à, Tết truyền thống đặc biệt của người Việt Nam chúng ta có một không hai trên thế giới và ngày Tết Thiếu Nhi còn gọi là ngày Tết Trung Thu, còn gọi là ngày Tết trong trăng và mọi người hôm nay thì à, đến với Thiên Long Sơn là công viên văn hóa tâm linh đặc biệt duy nhất của Việt Nam tại hải ngoại và tại thành phố Mykonos vâng à, trên một cái đỉnh núi ngọn đồi rất là tuyệt vời và hôm nay thì quý vị thấy ở đây không khí rất là ấm áp, rất vui, rất thân thiện. Mọi người đến với nhau trong một tình thân rất là hạnh phúc và hữu tình. À, với à, quan cảnh ở quý vị thấy là giống như quê hương Việt Nam của mình. Đất lành chim đậu với những khuôn mặt rất là dễ thương, những nụ cười rất là thân thiện đã dành cho nhau những tình cảm wow rất là hạnh phúc sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi và cũng khá áp lực tại Hoa Kỳ quý vâng vị. Hôm nay thì ngày rằm tháng 8 ờ, à, ờ, là ngày mà các bé thiếu nhi mong chờ suốt cả một năm để có cơ hội được rước đèn trung thu, được uh, thưởng trăng, được ngắm trăng và đồng thời cũng được những người lớn dẫn đi chơi, đi xem phim, đi ăn uống và vui chơi mua sắm quà cáp. Và trong cái ngày rằm tháng 8 này á là ngày Tết Trung Thu á, thì uh, năm nay có rất nhiều điều thú vị đặc biệt hấp dẫn và lạ lẫm là chúng ta lại có một cái à, khu sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt dành cho cộng đồng nói chung và cũng như là các dân khác nói riêng. Vâng và hôm nay quý vị thấy các bé thiếu nhi quy tụ về đây rất nhiều, hân hoan vui mừng chào đón và cũng được tham gia trong à, các cái sinh hoạt truyền thống theo tục lệ của Việt Nam là bắt đầu à, đốt đèn cầy và thả xuống cái hồ nước này tượng trưng cho sông và biển đại dương để gửi lời cầu nguyện của mình đến với tất cả các chư Phật, tất cả các vị thần, thánh, linh thiêng, vũ trụ để chúng ta nguyện cho dân an quốc thái, đồng thời cho gia đình của mình được hạnh phúc, may mắn và được nhiều thành công. Và ngày hôm nay quý vị thấy là bên kia Wow, tất cả chúng ta đều được à, thưởng thức những món chay thơm ngon hấp dẫn tinh khiết, hoàn toàn miễn phí. Wow, à, và à, mọi người à, đến với nhau à, trong à, một cái gia đình thật là vui. Bây giờ là buổi tối thưa quý vị, à, đã xế chiều à, khoảng à, 8 giờ rồi. Nhưng à, mỗi lúc thì mỗi đông hơn, các dòng người từ khắp nơi quy tụ về rất là háo hức, à, rộn ràng và một nhân vật mà thưa quý vị rất là quen thuộc một người nếu mà không giới thiệu thì quý vị không thể nhận ra rất đơn giản rất giản dị và rất có duyên phải quý vị dạ vâng à, xin hỏi kiệt hôm nay cảm xúc của anh như thế nào tôi vẫn thấy wow sao mà vui quá vậy ở à, này là Tết Trung Thu hàng năm à, Thiên Long Sơn tổ Tết Trung Thu yeah. Dạ. là để cho trẻ em mình nó nó vui mm. rồi người lớn thì không hẹn thì cũng gặp thì cũng vui luôn. rồi uh, uống nước trà ăn bánh wow. Dạ. ngắm trăng không gió Yeah. Dạ. Ờ, ở đây đâu có phải dễ mà gặp mặt nhau cái buổi này thì cho nít nó có cái phong tục của người Việt Nam yeah. để hàng năm nó lên đây với phong cảnh tự nhiên không có âm nhạc không có ca hát để nó đi lòng đèn xung quanh rồi nó thấy tượng Phật rồi thấy tượng anh hùng Việt Nam rồi để wow. nó có ấn tượng lúc còn nhỏ khi nó lớn lên nó về nó bảo vệ cái núi này lâu bền hơn wow. tại lúc còn nhỏ này nó ấn tượng quan trọng ừ. còn người lớn thì ở dưới có ngăn ngại cỡ nào lên đây ờ, cũng cũng vui yeah, wow. vui chung ừ. nít vui mình vui wow. À, hỏi thăm anh là ừ, anh đã mất bao nhiêu thời gian và chuẩn bị ờ, như thế nào để có tất cả các món ăn rất là hấp dẫn cho mọi người ở đây và đồng thời lồng đèn bánh trung thu nhiều lắm thưa anh à, để, để, để để để kiếm uh, <laughs> để kiếm để kiếm hàng nga đâu rồi không biết không nga bây giờ thì à, mình phải đi tìm cho bằng được hàng nga thưa quý vị ờ, là một nhân vật mà lâu nay ẩn ở đâu đó mà mọi người rất là hiếu kỳ muốn biết người mà đã chuẩn bị cả ngàn phần ăn chay vào mỗi buổi trưa chủ nhật đem lại cho mọi người à, một cái à, niềm tin trong cuộc sống dạ vâng hello chị dạ khỏe không dạ dạ à, cho cho quý à, khán thính giả của chúng tôi đang xem tv á hân hạnh được biết hằng nga quý vị thấy à wow à, chị vũ làm cho biết là à, chị đã mất bao nhiêu thời gian sức lực và làm như thế nào để tổ chức được một cái buổi rất là ấm áp như thế này đầy đủ tất cả các món ăn vừa chay rồi vừa bánh kẹo đồng đèn trung thu đủ thứ hết dạ um, một mình à, tụi em thì cũng không có thể nào mà có thể là uh, sắp xếp hoặc là lo lắng hết uh, đầy đủ cho mọi người nhưng mà với sự giúp sức của dạ, các anh dạ, chị dạ, thì dạ, nguyện viên uh, cũng như là các em <laughs> trẻ các uh, em uh, sinh viên cũng như như các anh chị uh, đều đến đây là cuối tuần uh, chuẩn bị từ lồng đèn uh, nến rồi đồ ăn à, bánh trung thu à, rồi ờ, những cái món ăn cho con nít này nọ thì coi như là cũng nhờ sự góp sức của tất cả rất là nhiều người nên mới có cái buổi trung thu cho các em ngày hôm nay wow dạ. hỏi thăm chị là hôm nay tất cả quý vị đồng hương người Việt mình là đều được thưởng thức miễn phí phải không Dạ vâng, ở đây thì tụi em là à, phân phát lòng đèn miễn phí cũng như đồ ăn, à, bánh trung thu dạ và vâng. té tại vì bây giờ trời bắt đầu cũng tối rồi đó. Dạ. thì không ai có thể biết được là Hằng Nga cũng là người mà lo 1.000 phần cơm chay mỗi buổi trưa tại Thiên Long Sơn à, thưa quý vị. Dạ vâng, hôm nay thì à, Tống Phương được biết là có nhiều sinh hoạt rất là vui cho bé thiếu nhi và cũng như người Việt chị có thể sơ lược kể qua À, dạ thì ở trên đây à, tụi em trên núi Thiên Long Sơn cũng à, à, những à, những à, sinh hoạt đơn giản thôi, không yeah. Dạ. có ồn ào nhộn nhịp như những nơi khác. Tụi em à, tập trung là cho thiên nhiên, à, cảnh trí núi rừng, rồi à, à, cho bé à, cho các bé chơi lồng đèn, rước lồng đèn là ồn ào nhộn nhịp rồi à, đàn hát này nọ thì cái đó là cho người lớn. Nhưng dạ. mà thiệt sự là hôm nay là lễ của thiếu nhi nên ờ, tụi em ráng hết sức là tập trung vô cho mấy bé nhiều hơn nên quý vị ờ, lớn tuổi cũng thông cảm nếu mà uh, Thiên Long Sơn uh, tụi em uh, có những gì sai sót thì xin quý vị uh, niệm tình và bỏ qua. Wow. Dạ. À, không biết dùng từ gì dành cho hai nhân vật rất đặc biệt này thưa quý vị. Đó là Hằng Nga và một người mà Hằng Nga chọn để làm chú cuội hôm nay là đó là cái chú này nè. Cái chú mà rất là nhiệt tình lăng xăng là lo cho mọi người giống như là anh em con cháu của mình rất là dễ thương nay quên mặc áo giống hệt bữa hổm không có để ý tự nhiên sáng sọt vô cái quên giống bữa hổm mà quay phim ta tưởng đâu có một cái áo chết rồi. à, quý vị xem tivi quý vị thấy là à, chú này giống chú cùi quý vị hình dung thấy uh, na ná đó phải không nhưng mà chú cùi đời mới này thì nó khác là trong cặp kính rất là trí thức à, một người rất là trí tuệ và đặc biệt là có một đức tính cần cù siêng năng và luôn mở lòng phát tâm để làm những công việc rất là đáng tán thưởng mà có lẽ quý vị cũng như Tấn Phương rất là cảm kích trong thời gian vừa qua và còn nhiều điều thú vị khác nữa. Hôm nay thì à, chúng ta cũng à, sắp bắt đầu à, để được rước lông đèn phải không dạ phần lồng vâng, đèn mình có thoải mái hả chị hả à, dạ vào lồng đèn thì à, à, tụi em chuẩn bị là xài bằng pin nên yeah. ở dạ. đây cũng rất là safety à, à, ừ. an toàn lắm mình yeah. Dạ. chỉ cần mình bật cái pin lên thì có thể mình xài suốt đêm hôm nay yeah. Dạ. à, ừ. lồng đèn bằng giấy thôi cũng đơn giản nhưng mà yeah. các bé sẽ cầm và à, mình sẽ rước đèn dưới trăng yeah. đơn giản và thiên nhiên thôi anh chứ không có cái gì gọi là à, ồn ào hết dạ yeah, vâng. cũng cũng dạ và sau cùng thì xin lời à, Hằng Nga gửi lời chào đến à, quý vị khán giả xem TV. Dạ vâng, à, à, em xin thay mặt cho tất cả các anh chị à, thị nguyện viên tại à, Thiên Long Sơn xin kính chúc à, quý vị à, có một à, tối à, Tết Trung Thu rằm tháng 8 thật là vui với gia đình. À, yeah. Dạ. Nếu mà quý vị có thời gian thì xin mời quý vị ghé đến Thiên Long Sơn à, để à, vui chung Tết Trung Thu năm nay. À, với các em vì à, chúng tôi sửa soạn là sẽ phát lồng đèn trong à, à khoảng là 50 phút nữa wow. rồi xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một tối thật an lành cảm ơn chị và cũng xin thay mặt cho quý khán thính giả của TV xin được à, chúc gia đình chị à, luôn dồi dào sức khỏe hạnh phúc và thật nhiều may mắn à, trù phú thịnh vượng hơn nữa để tiếp tục cho người Việt chúng ta thêm vài chục cái núi nữa phải không chị hả? Dạ vâng cảm ơn và cũng xin thay mặt cho quý giả có một lời khen của chị là hàng Nga của chúng ta quá duyên và quá đẹp phải không quý vị? Xin cảm ơn quý vị chào tạm biệt.